Hello tất cả mọi người Nay thì mình sẽ ra thêm một cái series ờ, vừa ăn vừa nói chuyện nhá thấy anh em góp ý ờ, thích mình ờ, kiểu kiểu này hơn thì mình cứ làm thử làm nhiều series một lần nhé hiện nay mình làm một món đặc sản Huế anh em nhé thì bước đầu tiên thì mình sẽ luộc thịt mua từng này hai người ăn sương sương đó rồi luộc thịt thì mình bỏ ít muối còn nửa nửa nửa muỗng ok rồi mình sẽ bỏ thịt vào luộc khoảng tầm 20 phút đây là miếng miếng thịt mông anh em nhé mong vì uh, mình thích uh, thích ăn nhiều nạc hơn tranh tranh thủ lúc mà mình chờ thịt luộc xong thì mình sẽ làm nước mắm mắm nêm đặc sản rồi cứ ờ, để đâm đâm ớt với đâm tỏi ok mình ai, ai ăn cay thì cứ cứ cho nhiều ớt nhé mới đâm xong mới nhờ vợ đâm xong tay tay đang đau không đâm được à, thì bây giờ mình đâm xong mọi người nhá bây giờ mình sẽ bỏ thêm hai muỗng đường hai muỗng đường xương xương Đó. để đổ mắm nêm vô nha rồi ok rồi trộn đều lên nha vui rồi rồi mình tới mình lấy uh, ít nước nóng của lục thịt nước sôi khoảng uh, một vá lên nhé một vá nước lục thịt ừ, thấy thơm rồi đó tiếng ngon lành rồi đó giờ mình uh, ờ, bầm thơm mọi người nhé nước để bỏ thơm vô để cho nó ngọt ngọt uh, tự nhiên chứ không phải là ngọt gắt phủ đường đấy cho nó thơm cho vô vô mắm à, mọi người nhớ ờ, nhớ băm nhuyễn thơm ra nhá tí nữa mình bỏ vào mắm mình trang lên mình ăn luôn mọi người nhá băm càng nhuyễn càng tốt rồi ok đó mình bỏ vào mắm luôn nhé ấy già thì lát dừng ở đó rồi lại uh, khuấy lên như cũ nào thấy bắt đầu bắt đầu bắt đầu đẹp rồi rồi ok pha thêm ít nước ờ, nước nóng nữa anh em nhé mình thấy nó hơi hơi hơi thiếu ít thôi vừa khoảng nửa vá thôi xương xương thôi rồi uhm. tí cho thêm ít ớt ít nước bột rồi bây giờ tới ờ, công đoạn ờ, phi hành mọi người nhá cái cái món này phải có cái dầu hành phi nó mới ngon nó mới thơm thơm ngon Rồi, cho dầu rồi phi nha phi hành nha mọi người bỏ ăn uh, vừa đủ thôi vừa đủ ăn thôi nhớ uh, phi cho lửa nó từ từ thôi nhá thì cái hạt này rất là mau chín mà mình để lửa nó cho nhỏ thì uh, càng lâu thì nó càng giòn càng ngon ok riu riu lửa thôi cứ từ từ mọi người thấy không nó đang vàng sắp tới rồi đó tạm còn để một tí nữa là ok thấy không vàng bây giờ vàng nâu nâu nâu rồi nè rồi bây giờ mình tắt lửa mình vớt ra một chén riêng nhé không ngon chưa vớt ra một chén riêng cái là cái dầu vừa này là mình tắt lửa rồi nhưng mà vẫn còn nóng anh em nhá mình sẽ cho vào đây khoảng ờ, một muỗng ớt rồi để cho nó tạo màu tạo màu bây giờ ngon giờ tạo màu cái dầu này mình sẽ lập mình sẽ lập ớt bột cho dầu vào cái hành vừa vừa này mình phi rồi rồi đây là ớt bột mình vừa bỏ này không ớt bột này mình sẽ cho vào um, cho vào mắm nêm rồi rồi, rồi ngon quay lên cất cái này qua bên vừa rồi đây nha nhìn cái chảng ờ, dầu hành phi của mình đẹp không thịt mình uh, luộc 20 phút chín rồi bây giờ mình uh, cắt thịt xong mình dọn lên bàn luôn nhé Chào tất cả mọi người à, lâu lắm rồi mới làm lại cái series uh, vừa làm food vừa nói chuyện thì mình nói chung mình bây giờ mình đang làm theo hai dạng hai kiểu một kiểu là uh, I like alone tức là ở nhà mình không không biết không nói gì chỉ ăn thôi còn bây giờ làm thì thấy mình thấy nhiều anh em thích kiểu như dạng vừa nói vừa ăn như hồi xưa thì bây giờ mình sẽ ra thêm một cái series ờ, này nữa mọi người nhé vậy đây mọi người có thể thấy hôm nay mình làm một cái món ờ, đặc sản Huế bún mắm nêm bún mắm nêm thì nãy anh em có thấy là mình có mua một cái thịt luộc thì bên này thì mình có mua thêm một ờ, cục thịt thịt thịt thịt thịt quay heo quay thì món này ăn rất là ngon đây mọi người có thể thấy à, đây là thịt heo luộc à, thịt heo quay cái này là dưa leo cái này là rau sống đây rau sống này rất là nhiều loại đây mắm nêm à, mắm nêm ui rồi còn bên này là chanh rồi chanh không thể thiếu không thể nào mà thiếu được còn đây là uh, dao anh phi rồi bên này là bún rồi bây giờ mình uh, làm nhá để làm một tô bún nhá hồi xưa bé giờ thích thích món này lắm hồi xưa tính uh, mở bán uh, quán uh, bún nem anh em ạ nhưng mà bố, bố mẹ không đồng ý vì nấu quá dở vợ cũng chê chết mẹ ngày cho bún thì tôi tôi ba mươi ăn thôi đất rất đùa thịt heo quay bên này là thịt heo luộc rồi cho ít dưa leo cho ít thành phi thấy ờ, nhìn thấy ăn là phê đó ai mà đang thèm mắm nêm mà nhìn nhìn clip này chắc ờ, chắc mai làm ăn luôn á ui ờ, và cái không thể thiếu là mắm nêm Đấy, em quay lại cái này mọi người trang theo tùy ờ, tùy tùy khẩu vị nhé nhưng mình là mình thích ờ, thích ăn rất là đậm thành ra mình phải trang nhiều đậm với cay vừa ơi nhìn cái tô cũng đêm này à, chưa ăn còn thấy biết cái cái cái không để thiếu nhớ nhé không để thiếu rồi ok trang thêm muộn nữa Ờ, à, mấy tụi à, tụi cho con chắc mọi người biết là đúng không mang lóc nhóc đáng, đáng ra nó ở ngoài nhà cơ nhưng mà kiểu như buổi đêm ngủ mình sợ ờ, có gì xảy ra sợ có hacker thành ra mình phải đem đem vô nhà à, khi uh, mỗi lần quay clip nó hơi mệt à, hey, hey, hey, im lặng im lặng im lặng ủa nhịp ừ. ừ không ngon không lấy tiền luôn á Mmm, mmm Mmm Trời Mạ <laughs> Tôi cha mạ Ngon Cái gì theo quay nó đậm đà ngon vậy Mmm cái thằng suy á ăn nó nhai nó sực sực nó giòn giòn giòn giòn nó thơm thơm băm nem á thì đậm đà tuy cái mùi nó hơi khấm nhưng mà ngon <clears throat> đậm đà có chua và chanh uhm. dưa leo nó giả nó ăn nó sực sực sực sực uhm anh em thấy là mới ăn có tí à mới và đúng hai muỗng sắp hết một tô luôn à. à cay quá nhưng mà cay nha món này mà ai mà đi du lịch Huế mà không ăn là tiếc đó nha bún mắm nem đi quanh Huế ở chỗ nào ra Huế chỗ nào các bán. nên đang thử à, à. nên đang thử một lần mình thấy mấy cái clip tập trước á nhiều nhiều bạn bảo mình làm làm cái cách vừa làm vừa nói chuyện đi thì thực ra cái cái này thì mình làm lâu rồi anh em ạ cái này là mình làm cái đây là nửa năm lắm rồi lâu lâu lắm rồi nhưng mà được đấy mình bận mình nghỉ à, với lại là cái cái cái nói chuyện của mình nó không hay không hấp dẫn mình biết là mình điểm yếu ở đâu mà ra được lần này là mình làm cái cái thể loại là ở ra ở lo tức là ở nhà một mình ờ, đọc hưng các kiểu à, vừa ăn được kiểu như là một cái bộ phim mà đồ ăn anh em hiểu không uhm. à. <sighs> ok ở có hai cái à ở quả nào là thấm thía à uhm. rồi đấy là như là anh em ở nhà có dọn một bộ phim ờ, đồ ăn ăn uống thế thôi chứ cái đấy mà làm làm kiểu vừa ăn vừa nói nó không hay thành ra mình cứ làm mỗi cái nó có mỗi cái hay riêng anh em ạ uhm. u chết mẹ quên rồi ăn được hai tô mà chưa mời anh em ăn đó <laughs> mời anh em ăn đó <laughs> ăn ăn gần hai tô gần hết no mà mới mời xem ăn đi sorry đi nhiều thấy uh, quá từ cái lúc mà mình lên ý tưởng làm cái món này á là trong đầu mà lúc nào cũng thèm à vì không biết em mình nghĩ chắc món này nhiều người ăn không được vì cái mùi của nó rất là khấm mùi mắm mà mắm nêm mà mắm nêm hay là mắm tôm hay là mắm cá linh ở gọi là ba miền mắm nào khấm mắm mà không khấm sao được mà ăn mà đã ngon rồi á thì cần nghỉ về mắm đó và ui nước miếng chàng chàng kề bờ đê ngon uhm. right khoan chờ một tí đi lại trên nước à, đúng rồi cái này làm thêm tí ờ, trà đá ai nhà ai mà làm có trà đá làm thêm tí trà đá là perfect thôi ngủ đi cày quá anh em ạ Mm. Em biết nào không? Lại quên Quên cái tủ lạnh ừ. Quên cái tủ lạnh á thì uh, mọi uh, <clears throat> ví dụ nhá ví dụ uh, mọi người mà thích uh, xem cái thể loại như nào kiểu như là ở live long trước uh, hay là thích làm kiểu này thì hay là thích ăn món gì thì cứ cứ nhiệt tình lên nhiệt tình con mình lên cái đợt hồi dưa mình làm anh em của mình chăm vãi à con mình vãi trưởng ngai vãi trưởng mà nay lười lười ở như là tôi lâu không làm anh em lười hay sao á lai lên con mình mạnh lên kiểu như là Ờ, ông ơi ông ông làm bún bò huế đi hay là làm đặc sản thì đi là mình ok mình chuyển luôn chứ sợ gì cứ thích mình xem làm cái gì mà cứ cứ có mình có mình sao hay góp ý sao chỗ này ăn nó chưa hợp lý rồi sao cứ nói mình ai mình đọc hết đọc được càng ngày càng làm hay hơn chứ đúng không chứ vì mình mình thì sao có thể mà hay bằng nhiều người khác được nhưng mà mình được cái là ai à, mà góp ý gì là mình để ý hết mình để ý mình sửa nó càng ngày càng hay hơn trời nó no nó cay nó ngon cái này đúng là cái này có cái này nó ngon thực sự thơm cái thì theo quay nó thơm thơm hơn cái thịt luộc kiểu cái là nó mắc rồi hai tô đầm đìa bờ đê xong cay anh em ạ à. cay mà ngon ngon bả chảy luôn cũng như là đỉnh mà thế, thế làm ngon như này mà hồi xưa bố mẹ không đồng ý cho mở tiệm bún nem nêm kỳ một cái ý kiến táo bạo mà không ai đồng ý thành ra thành ra thôi chỉ có ngồi ở nhà làm cho anh em xem ăn thôi chứ có ai cho mở bán bún nem đâu bây giờ về bây giờ bây giờ lớn rồi nhưng mà về về bảo ui mẹ cho con mở um, tiệm bán bún nem chắc đủ ở nhà quá <laughs> <laughs> ừ. nào thôi bây giờ mình ăn xong rồi mọi người ăn hai tô là tràn trề bờ đê ngon ngon nhất nhất nặng để mọi người thấy ờ, thích mình làm cái món gì hay là thích mình làm cái kiểu nào thì cứ ờ, cứ comment ở phía dưới nhé thôi chào mọi người bye bye hẹn gặp lại cảm ơn mọi người đã theo dõi bye bye bye bye bye bye